Xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi livestream hôm nay. ở à, một số các thông tin bắt đầu chúng ta thấy là có những thông tin tích cực đến với thị trường và à, thị trường gần như có sự lạc quan trở lại. Và đâu là những nguyên nhân giúp cho thị trường có xu hướng lạc quan trở lại? Thì trong video hôm nay Dũng sẽ phân tích cho các bạn ở những cái góc nhìn khác nhau về đầu tư chứng khoán. À, tuy nhiên thì à, để các bạn hiểu rõ hơn về toàn bộ bối cảnh cũng như là toàn bộ diễn biến của thị trường trong thời gian tới như nào thì chúng ta hãy theo dõi hết video bởi vì đây là những video nó có hàm lượng về kiến thức rất là nhiều nên chính vì vậy chúng ta cần phải theo dõi hết toàn bộ video thì chúng ta mới đánh giá được à, những yếu tố khách quan yếu tố chủ quan đặc biệt là những yếu tố có thể mang lại à, những cái à, thông tin tích cực hoặc là những cái thông tin mà chúng ta cần phải gì ạ cần phải né tránh giúp cho đầu tiên là chúng ta bảo toàn cái số vốn chúng ta thứ hai là cái thời điểm chúng ta tham gia thị trường hoặc là chúng ta có kế hoạch nào để chúng ta đầu tư vào thị trường thế tại sao Dũng đã đang lại nói chúng ta cái thông tin tích cực ở đây theo các bạn là trong thị trường chứng khoán thì cái việc mà các bạn nắm rõ được thông tin tích cực là chúng ta phải dựa vào những yếu tố nền tảng về kinh tế vĩ mô nền tảng về kinh tế vĩ mô Ờ, ở đây nếu các bạn để ý một chút thì các bạn thấy là nền tảng kinh tế vĩ mô tại thời điểm này nó đang tập trung ở đâu trước khi chúng ta phân tích vào uh, thị trường hôm nay thì có lẽ chúng ta dành đôi chút thời gian để chúng ta giao lưu một số anh chị em trước khi chúng ta bắt đầu được không ạ à, xin chào bạn uh, Trần Tín bạn uh, Hà Kim Dung rất bạn Nguyễn Văn Thảo bạn Nguyễn ờ, Tất Công và rất nhiều anh chị em đang có mặt uh, trong buổi hôm nay Văn Hậu K57 bạn Phú Hoàng bạn Bạch Long cảm ơn bạn Bạch Long cảm ơn bạn uh, Phú Hoàng bạn Ngô Quyền bạn Nguyễn Diên bạn Vũ Mạnh Hùng rất nhiều anh chị em đang có mặt đang ở đây để chúng ta giao lưu với nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ạ à. bạn Nguyễn Ly bạn à, Hồ Sĩ Hùng thì cảm ơn ạ các bạn có thể cho Dũng một like ở phần cái phần like bên dưới đúng không ạ để Dũng có nhiều năng lượng hơn trước khi Dũng bắt đầu chia sẻ à, về cái chủ đề ngày hôm nay Dũng tin rằng là chủ đề hôm nay rất rất là hấp dẫn để giúp chúng ta có cái góc nhìn định hình hơn về thị trường À, trong thời gian tới thì à, việc mà chúng ta nắm rõ được các thông tin, việc chúng ta có những trải nghiệm à, có lẽ là một trong những phần cực kỳ quan trọng để giúp cho các bạn có niềm tin, giúp bạn củng cố những cái cách để chúng ta đầu tư, cách làm sao để nhận diện được đáy, cách làm sao để chúng ta biết thị trường đang ở đâu. Ok, xin chào bạn Độ Đông Đô, bạn à, Tam Bảo, bạn Kim Tạ Kim Phát, bạn Trần Điệp bạn Ngô Quyền và rất nhiều anh chị em đang có mặt đang có mặt trong buổi livestream hôm nay ạ. Ở ờ, trước khi chúng ta à, có lẽ chúng ta đặt khoảng 200 anh chị em thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ? Bây giờ hiện tại là có 127 anh chị em rồi. Anh chị chúng ta có thể share cái video này cho nhiều người khác được biết bởi vì à, khi mà chúng ta share chúng ta sẽ giúp cho đồng đội chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường, hiểu rõ hơn về những cái quy luật tư duy đúng trong đầu tư xin chào cảm ơn bạn à, phạm tuyết bạn tuyết nga ok xin cảm ơn anh chị em và các bạn các bạn có thể chia sẻ đúng không ạ chia sẻ video này để chúng ta bắt đầu chương trình khi mà chúng ta đạt được 200 à, à, anh chị em xin chào bạn phạm biên chúng ta đặt 200 anh chị em chúng ta bắt đầu ạ thế thì ờ, chúng ta đang nhắc lại câu chuyện của ngày hôm nay để các bạn sẽ thấy rằng là à, thị trường chứng khoán thì nó phản ánh gì ạ phản ánh về à, đi trước cái nền kinh tế của chúng ta hôm qua chúng ta có thấy rằng là cái chỉ số à, à, cái, cái chỉ số à, công nghiệp của chúng ta cũng tăng khá là mạnh và chúng ta thấy rằng là với những cái thông tin mà chúng ta đang thấy được ở đây thì với những chiến lược chúng ta tham gia trong đợt này thì chúng ta sẽ sử dụng chiến lược nào à, tích cực hay tiêu cực hay là à, những cái dòng nào nhóm cổ phiếu nào chúng ta có thể theo dõi trong thời gian tới thì à, chúng ta cần phải nắm rõ được à, những cái thông tin nắm rõ được à, từng phân tích à, từng ký cạnh khác nhau để chúng ta đầu tư ạ à, xin chào bạn à, Đức bạn à, Phạm Phạm Văn Đức ạ Ok bạn à, Diễm Trinh bạn Nguyễn bạn Nguyễn Linh Lê Thành Đồng và nhiều anh chị em bạn Hoàng Mai Ok xin cảm ơn anh chị em đã chúng ta đã đến 182 ờ, rồi à, chúng ta đợi 200 để vì chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu chương trình thì chúng ta đủ anh chị em thì chúng ta để tránh tình trạng là chúng ta phải nói lại nên uh, chỉ còn uh, 15 người nữa là chúng ta đủ để chúng ta bắt đầu ạ bạn Phạm Ngọc Sơn ạ à, anh chị em có thể uh, chia sẻ video này chia sẻ cái à, livestream này để cho nhiều anh chị em khác biết trước khi chúng ta bắt đầu à, có lẽ chúng ta sẽ thấy rằng là tại sao Dũng lại là trong một vài hôm trước thì Dũng thấy rằng là cái điều mà uh, thị trường có tích cực hay không thực tế là mình cũng không thể biết chắc chắn là tích cực hay không tuy nhiên thì uh, đây là những tín hiệu để đầu tiên cho chúng ta biết được là có những cái cái điều gì đó mà cho chúng ta thấy là cái kinh tế vĩ mô cũng như là nền kinh tế thế giới có thể nó đã ờ, có một cái góc độ nào đó mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây về trong dạng ngắn hạn nhá chúng ơi chết chúng ta dạng ngắn hạn ở đây các bạn có thể nhìn thấy điều đầu tiên đó là cái chỉ số của đồng USD tức là cái đồng bảng xanh USD thì rõ ràng hiện tại thì Dũng đang thấy nó có sự biến động rất mạnh ở đây có thể ở ờ, cái sự biến động này nó có thể tạo ra cái vùng đỉnh ở đây à, việc mà cái chỉ số này nó đang có sự điều chỉnh khá mạnh trong thời gian vừa qua khi mà Fed tăng lãi suất lên 0,75%. Khi mà Fed tăng lãi suất lên 7 0,75% nên cái việc mà tăng lãi suất mà chỉ số này lại đi xuống nó đang gì ạ? Thông tin rồi à, mang tính chất là tiêu cực nhưng chỉ số này lại đang đi xuống. Vậy thông tin là gì ạ? Tiêu cực là Fed tăng lãi suất nhưng cái chỉ số sức mạnh của đồng USD đi xuống. Đây chúng ta hiểu đơn giản là lạm phát có thể đạt đỉnh ở đâu đây đó bao nhiêu bạn hiểu điều này ạ tức là cái lạm phát đạt đỉnh bởi vì thường thì cái xu hướng mà là lạm phát gia tăng thì đồng USD người ta có xu hướng mua vào nên dẫn đến là cái giá USD này thường nó sẽ có tiếp tục gia tăng và gia tăng tiếp tuy nhiên thì thông tin thì đã ra rồi nhưng giá USD nó đi xuống ở đây là một trong những tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư chúng ta bởi vì rõ ràng là cái cái tỷ giá của đồng Việt Nam với USD trong thời gian vừa qua thì bắt đầu nó có xu hướng bắt đầu điều chỉnh nếu các bạn nhìn thấy cái tỷ giá của đồng USD trong à, à, chúng ta quay quan sát lại nếu chúng ta à, soi lại cái tỷ giá của đồng Việt Nam so với đồng USD thì chúng ta thấy là hôm nay có sự điều chỉnh khá là mạnh à, các bạn có thể à, Dũng sẽ search vào cái tỷ giá của đồng Việt Nam để các bạn có thể thấy được ngay được ở đây chúng ta có thể quan sát là biểu đồ USD so với Việt Nam đồng đây ạ chúng ta có thể nhìn thấy biểu đồ USD so với Việt Nam đồng ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là các bạn nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây ạ hello các bạn nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây nếu chúng ta thấy trước đó thì chúng ta thấy là cái khối lượng tham gia cái người ta có dấu hiệu là mua cái gì ạ đồng Việt Nam rất là nhiều à, mua cái đồng USD e rất nhiều nên cái tỷ giá này tăng rất mạnh chúng ta nhìn nữa người ta có xu hướng là tăng rất mạnh và chúng ta thấy là tiếp tục tăng nhưng tuy nhiên thì càng cái à, càng đi lên này thì chúng ta lấy thấy khối lượng có xu hướng giảm chúng ta nhìn đây đây là những phần khối lượng xuống giảm và đặc biệt là chúng ta thấy là cái tỷ giá đang có dấu hiệu giảm rất là mạnh khi mà tỷ giá có dấu hiệu giảm mạnh như này cho chúng ta thấy là à, về cơ bản những cái chính sách tiền tệ nhà những chính sách tiền tệ điều hành của kinh tế vĩ mô của nhà nước chúng ta trong thời gian tới sẽ dễ điều hành hơn cái điều đầu tiên chúng ta sẽ xem là cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy là một là tỷ giá có xu hướng điều chỉnh nên cái việc mà à, rõ ràng là gì ạ cái lạm phát chúng ta gì ạ cái việc áp lực lên lạm phát trong thời gian tới sẽ gì ạ à, được à, được giảm đáng kể nên ở đây chúng ta gọi là thông tin tích cực thông tin tích cực đầu tiên ạ bởi vì khi mà tỷ giá giảm thì cái việc mà gì ạ việc mà bán USD ra cái áp lực bán USD ra để cân bằng cái tỷ giá trong thời gian tới sẽ được giảm đáng kể và đây chính là một thông tin tích cực đầu tiên để giúp chúng ta thấy là củng cố cái niềm tin của chúng ta cái điều thứ hai là chúng ta thấy là việc mà cuối năm nay thì chính phủ có gì ạ chiến lược đầu tư công các bạn hiểu không ạ tức là có chiến lược là à, tất cả những cái khoản đầu tư công mà khó giải ngân trong thời gian tới sẽ có xu hướng gì ạ có xu hướng được phải giải công và giải ngân và giải À, đầu tư công nhiều hơn nên nếu trong trường hợp mà được đầu tư công và ừ, phần lớn các gì à, dự án mà chúng ta thấy cần phải giải ngân hết thì cứ theo các bạn là những nhóm cổ phiếu nào hưởng lợi trong thời gian tới ạ theo các bạn là những nhóm nào cổ phiếu hưởng lợi trong thời gian tới bởi vì tỷ giá được gì à, điều tiết một cách gì à, à, nhẹ nhàng hơn được tiết linh hoạt hơn khi mà đồng USD so với đồng Việt Nam gì ạ à, nó đang có sự gì ạ à, à, điều chỉnh đáng kể và cái áp lực lên tỷ giá chúng ta ở ờ, trong thời gian tới nó cũng đã hạ nhiệt rất là nhiều rồi thì đầu tiên chúng ta thấy là những cái ngành như là gì ạ những ngành liên quan đến gì ạ ngành liên quan đầu tư công chúng ta thấy có thể quan sát như là thép có được hưởng lợi không ạ với các bạn nếu mà đầu tư công mà gì ạ mà được mở rộng mà phần lớn chúng ta thấy là ngành thép có thể được hưởng lợi các bạn bao nhiêu bạn thấy là nếu trong trường hợp mà thị trường dòng tiền mà gì ạ dòng tiền lại tiếp tục tham gia vào thị trường thép trong thời gian tới thì sao và cái điều này chúng ta sẽ phân tích sau ở trong những video tiếp tới ờ, video sắp tới nhưng đầu tiên chúng ta sẽ thấy là khi mà tỷ giá tỷ giá mà giảm thì cái điều đầu tiên là chúng ta thấy là cái khả năng mà những chính sách của nhà nước có thể là bơm tiền ra nhưng tập trung ở đâu ạ à? bơm tiền ra nhưng tập trung vào đầu tư công mà khi tập trung vào đầu tư công thì những cái cổ phiếu nó liên quan đến ngành thép là có thể được hưởng lợi đầu tiên chúng ta thấy là hưởng lợi của ngành thép nên nếu trong trường hợp mà hưởng lợi ngành thép thì đây là những cổ phiếu thép là sử dụng hòa phát ngày mai chúng ta sẽ phân tích chi tiết là cái cổ phiếu ngành thép này có hưởng lợi hay không và để chúng ta phân tích rõ ràng hơn cho chúng ta một góc nhìn khác nhau thế thì bây giờ chúng ta thấy là cái cổ phiếu ngành thép là đang có xu đi lên và nó tiếp tục đi lên không thì chúng ta sẽ phân tích kỹ vào buổi ngày sau cái điều thứ hai là chúng ta có thể thấy rằng là nếu trong thị trường mà những cái thông tin xấu các bạn nhá thông tin xấu mà được đưa ra có nhìn đấy này những cái thông tin xấu được đưa ra như là lạm phát như là tỷ giá như là rất nhiều các thông tin khác mà được đưa ra mà dồn dập đưa ra mà thị trường không giảm các bạn nhớ nhá thị trường không giảm nhóm cổ phiếu không giảm đặc biệt là nếu chúng ta để ý một chút là thép là một cái ngành mà nó có thể ảnh hưởng rất lớn lên cái nền kinh tế chúng ta trong trường hợp mà tồn kho thép đang ở mức rất là cao tồn kho nhé chúng ta tồn kho thép đang ở mức rất cao mà nếu trong trường hợp mà tồn kho ở mức cao mà giá thép mà đang xuống giảm tức là thông tin đang đưa ra rất là tiêu cực với ngành thép mà giá thép lại đi xuống đi lên thì đây là một trong những cái thông tin theo các bạn là tích cực hay là tiêu cực các bạn nếu anh chị em nghĩ là tích cực thì comment số 1 và anh em nghĩ là tiêu cực thì comment số 2 chúng sẽ phân tích dựa trên những cái gì ạ góc nhìn riêng của mình bởi vì uh, một số anh chị em sẽ thấy là có thể trong một vài ngày trước đó khi mà cái tỷ giá khi mà những cái thông tin về kinh tế vĩ mô cũng như là giá của gì ạ cái giá của đồng USD nó chưa rõ ràng nên việc phân tích cổ phiếu thực sự nó không mang lại uh, những cái thông tin mang độ tin cậy cho DVD nên chính vì vậy thì các bạn thấy rằng là để đảm bảo cho cái việc độ tin cậy cao hơn và những cái thời điểm nào đó thì nó cần phải có những cái biến về kinh tế vĩ mô lúc đó việc phân tích chúng ta nó sẽ có nhiều cái điều kiện hơn trước khi chúng ta có thể tham gia hoặc là chúng ta có thể đầu tư vào một nhóm cổ phiếu nào đó điều thứ hai các bạn có thể thấy rằng là thế thì khi mà có nhiều tin xấu mà đưa ra mà cổ phiếu không giảm thì đấy chính là gọi là thông tin tích cực còn chúng ta phân tích như nào thì chúng ta sẽ uh, có những buổi phân tích sau tại vì hôm nay không thể nào gọi là phân tích mang tính chất rằng là uh, một cái cổ phiếu thường là nó phải mất gì ạ một buổi chúng ta mới phân tích hết được ok chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu thép chúng ta thấy là có sự hồi phục khi thông tin và hàng tồn kho rất là lớn nhưng tuy nhiên có sự hồi phục ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một góc độ nào đó à, khi mà cái cổ phiếu đi lên việc mà cổ phiếu bị giảm chúng ta gọi là giảm bị gãy kênh với khối lượng bắt đầu nhỏ dần đi thì đây chúng ta gọi là quá trình test cung kiểm tra cung trên một cái nền tảng nền giá như này việc kiểm tra cung mà không có sự bán tháo tức là chúng ta là không có sự bán tháo thì những cái điểm mua này điểm mua này là chúng ta gọi là điểm mua ngắn hạn nha chúng ta có thể là gọi điểm mua này là điểm mua ngắn hạn trong cổ phiếu thông thường chúng ta có hai cái điểm mua một điểm mua này là chúng ta gọi là điểm mua sớm khi mà cổ phiếu có tín hiệu hồi phục tuy nhiên tại sao DVD chưa chia sẻ quá trình hồi phục bởi vì các bạn biết tại sao không? bởi vì nó chưa có cái điểm này hello các bạn có hiểu không ạ bởi vì thị trường khi mà cái cái tỷ giá của chúng ta nó vẫn đang ở mức cao như này nên nếu tỷ giá đang ở mức cao như này cái việc biến động nó đang ở mức cao như này thì đánh giá một cái cổ phiếu trong một khoảng thời điểm nó rất là gì à, cần phải thêm các biến số khác giúp chúng ta củng cố cái niềm tin nên ở đây chúng ta thấy là việc mà để phân tích một cái cổ phiếu trong xu hướng hồi phục chúng ta cần phải thêm những cái biến củng cố niềm tin chúng ta à, chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái cổ phiếu khác nữa đó là cổ phiếu HSG à, sau khi chúng ta cũng thấy là khi nó đi lên như thế này nó có nó quá trình rũ bỏ và quá trình rũ bỏ này <coughs> là quá trình rũ bỏ với khối lượng cạn kiệt khi mà khối lượng cạn kiệt không có nguồn cung bán ra thì những cái điểm nhấn chúng ta gọi là điểm nổ là cái điểm mà chúng ta có thể đầu tư lướt sóng một ở trong cái giai đoạn ngắn thế câu chuyện ở đây chúng ta sẽ nhìn vào thị trường để chúng ta thấy rằng là thị trường có thể có những cái biến động nhỏ trong thời gian tới để các bạn có thể thấy là thị trường ở đây nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì các bạn thấy là ờ, dựa vào một số các chỉ số chẳng hạn như là chúng ta đang chỉ số về phái sinh nếu các bạn nhìn thấy chỉ số về phái sinh thế thì khi mà chúng ta nhìn về cái chỉ số phái sinh trong cái khung thời gian một giờ chúng ta sẽ nhìn khung thời gian một giờ thì chúng ta thấy là cái chỉ số phái sinh nó đang gặp cái vùng cản lớn và nhiều khả năng có sự điều chỉnh ở cái góc độ nào đó ngắn ở đây chúng ta có thể nhìn cái khung thời gian khác đi là khung thời gian 30 phút thì những biến động lớn ở đây trong cái biến động gặp cái vùng cản lớn ở đây thì thị trường có khả năng tạo những cái biến động lớn hoặc là những điều chỉnh này ở đây là cái chỉ số mà chúng ta gọi là chỉ số tương lai cho cái chỉ số VN30 và chúng ta cũng nhìn thấy là VN30 đang gặp những cái vùng cản rất là lớn ở phía trên chúng ta gọi là đang gặp cái vùng cản lớn ở phía trên nên chính vì vậy thì cái điều mà chúng ta đang cần quan tâm đó là gì ạ sau khi thị trường có thể vượt thoát qua những cái đỉnh ngắn hạn đây ạ à. đây là những cái đỉnh ngắn hạn đây thì cái việc củng cố củng cố sau khi vượt thoát trên cái đỉnh ngắn hạn cái củng cố tức kiểm tra lại cái quá trình test chúng ta gọi là kiểm tra lại quá trình test trên cái đỉnh này trước khi cho chúng ta những cái điểm mua mới tức là chúng ta gọi là trước khi cho chúng ta điểm mua mới và thị trường có thể gặp một cái cản tức là thị trường hồi phục vì phá vỡ những khoảng trống thì đây là những khoảng trống rất là nguy hiểm hồi phục để lấp lại những khoảng trống này trong thời gian tới có thể diễn ra nên ở đây cái điều kiện đầu tiên là cái điều kiện sau khi thị trường có thể vượt qua cái đỉnh ngắn hạn và test lại cái vùng chúng ta gọi là test lại cái vùng đỉnh cũ trước khi đi nhanh hơn xa hơn thì đây là cho chúng ta một cái sóng chúng ta gọi là sóng ngắn và chúng ta biết rằng là cái sóng ngắn từ cái vùng 1280 khoảng khoảng như vậy đến khoảng 1200 1320 hoặc là 340 gì đó thì trên cái khung thời gian này là một cái khoảng khung thời gian khá là hấp dẫn cho các cổ phiếu chúng ta gọi những cổ phiếu tốt nhất hoặc là những cổ phiếu dẫn đầu bao nhiêu các bạn đã có thể hiểu ra hoặc là có thể nắm rõ được cái kịch bản mà Dũng đang chia sẻ này các bạn có thể comment số 2 đúng không ạ tức là ở đây chúng ta thấy là có những cổ phiếu mà chúng ta thấy là những cổ phiếu ngành thép có dòng tiền lớn tham gia vào ở đây có hai cái điều mà chúng ta thấy là nó được tích cực một là gì ạ là tỷ giá đang có xu hạ nhiệt các bạn nhìn này tỷ giá có xu hạ nhiệt nên nếu chúng ta đầu tư chưa mua cái ngoại tệ để chúng ta nắm giữ thì rõ ràng là nó sẽ có thể không an toàn cho chúng ta cái điều thứ hai là khi mà tỷ giá hạ nhiệt đúng không khi mà tỷ giá hạ nhiệt thì chúng ta thì ạ à, chúng ta sẽ thể hiểu đơn giản nó là gì ạ à? nó sẽ giúp cho chúng ta khi tỷ giá hạ nhiệt nó sẽ giúp chúng ta củng cố xem là chúng ta điều hành cái lạm phát của chúng ta một cách rõ ràng hơn ở đây có một cái bạn bạn hiểu đơn giản đây là đây là gì ạ đây là vẫn hô đây chúng ta gọi là hô là thị trường vẫn đau chen thế câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà thị trường nó chưa có cái dấu hiệu ở đây chúng ta còn chưa có dấu hiệu điều chỉnh các bạn nhỉ chưa có dấu hiệu điều chỉnh cái tỷ giá này thì về cơ bản DVD vẫn thấy rằng là nó vẫn đang ở mức cao và việc mà để đảm bảo cái thị trường nó đau chen thế hỏi câu chuyện ở đây là thị trường đang đau chen hay là đang up chen ạ à? theo các bạn là nếu nhìn về góc độ nào đó thì thị trường đang đau chen hay chen ạ à? đấy thì chúng ta còn phải hiểu nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta đang là thị trường đau chen, downtrend chen ạ à? khi mà thị trường như thế này là vẫn đau đau chen, các bạn hiểu đơn giản đấy ạ à? tại vì khi mà chúng ta không hiểu thì là vấn đề là gì ạ à? nó có vượt qua cái cản đấy không tại vì những cái quá trình hồi như này chúng ta phải chen thì đây không gọi là chen nha những quá trình hồi này không phải là uptrend các bạn ơi những cái quá trình hồi này không phải là uptrend quá trình hồi này không phải là uptrend đấy chúng ta cần phải hiểu đơn giản như vậy thôi những quá trình hồi này là nó hồi trong downtrend về cơ bản nó là downtrend nên ở đây chúng ta biết rằng là nếu cái quá trình hồi phục mà nó vượt qua cái đỉnh này các bạn nhớ này trong trường hợp không hiểu là chúng ta lại dính đòn bởi vì chúng ta thấy là thông tin là thông tin tích cực các bạn nhớ này thông tin tích cực đó là tỷ giá điều chỉnh thông tin tích cực là thông tin xấu về ngành thép cổ phiếu thép không giảm nhưng thực sự nó có tăng hay không thực sự nó tạo ra xu hướng tăng hay không thì chúng ta cần phải nắm rõ thêm những điều kiện tiếp theo các bạn nhá điều kiện tiếp theo nên ở ban đầu Dũng muốn chia sẻ các bạn đó là chúng ta cần phải xem hết bao nhiêu bạn có nhớ có theo dõi từ đầu là Dũng bảo xem hết video để chúng ta hiểu chứ bây giờ chúng ta xem một nửa sau đó chúng ta lại gì ạ đi phán một cái gì ạ nó không chính xác là chúng ta sẽ dẫn đến là, là à, đùa đầu gì ạ đầu voi đu chuột đấy chứ chúng ta không hiểu được là bản thân là cái video này cho chúng ta những thông tin gì cung cấp cho chúng ta thông tin gì để giúp chúng ta cái củng cố cái gì ạ à, niềm tin vào đầu tư chứ không phải là bây giờ các bạn thấy rằng là nhìn thì đầu giờ thì thấy thông tin tiêu cực nhưng bây giờ cơ bản là chúng ta thấy là cái thông tin tiêu cực đấy nó đang phản ánh như thế nào và sau khi nó phản ánh như vậy thì những cái kịch bản nào những kịch bản nào thì nó mới diễn ra các bạn nhá tại vì tất cả cái mọi thứ nó đều có nhỉ kịch bản là nếu thì nếu điều kiện này xảy ra thì chúng ta có điều kiện gì xảy ra còn nếu nó không xảy ra thì thế thì không phải là cứ nói là bây giờ đầu tư chung và dài hạn biết đâu gì ạ à, trong trung hạn thì nó lại lên biết đâu trung hạn nó giảm xuống nên cái việc mà chúng ta đầu tư theo gì ạ à, trong giai đoạn này thì về căn bản chúng ta thấy vẫn đang là đau chen các bạn nhớ là này về căn bản vẫn đang là đau chen vẫn phải chúng ta nhìn thấy là đơn giản thôi tại vì về xu hướng của nó chúng ta nhìn về trên trên biểu đồ nhá biểu đồ biểu đồ gì ạ biểu đồ xu hướng gì ạ xuống trung hạn đang duy xuống dài hạn đang đi xuống ngắn hạn thì thực sự thực sự là gì ạ nếu chúng ta nhìn về cái đường SMA 50 đây chúng ta nhìn ạ SMA 50 nó chưa hồi lên đôi chút gì ạ đúng không nó chỉ lên đôi chút thôi ạ nên rõ ràng là gì ạ cái hồi lên đôi chút mà nó, nó gặp cái vùng đây chúng ta gọi là cái vùng cản như này cái vùng cản này nó khối lượng lớn lắm cơ mà khi cái vùng cản này khối lượng rất là lớn mà bây giờ chúng ta cần phải gì ạ thường thì cổ phiếu nó phải vượt qua vùng cản này với một đợt nhịp lớn hơn các bạn nhá vượt qua cái vùng cản này với khối lượng lớn hơn các bạn nhớ là khối lượng lớn hơn trước khi gì ạ nó vượt qua khối lượng lớn hơn trước khi có quá trình test lại chúng ta gọi là kiểm tra lại và sau quá trình kiểm tra lại thì cái việc mà chúng ta hồi chúng ta mua những cổ phiếu ở trong cái trend này ở trong cái trend tăng này thì nó đảm bảo cho chúng ta độ an toàn đúng không trong cái trend này thì lúc này nó mới tạo ra độ an toàn cho chúng ta chứ bây giờ chúng ta mua xong thì giống như mua xong được vài hôm nó điều chỉnh như thế này là chúng ta thua rồi hay chúng ta mua xong một vài hôm nó chỉ cho một phiên này chúng ta thua rồi và thực ra chúng ta thấy hồi đôi chút đúng không đây cho hồi đôi chút một phiên này nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó cả đoạn này sideways trong ngắn hạn một phiên tăng hai phiên tăng ba phiên tăng bốn phiên tăng thì phần lớn chúng ta lại đang cảm giác là rất là tích cực rồi đúng không à, quan trọng là gì ạ chúng ta sẽ có hai nhóm anh chị em một anh chị em nhóm chúng ta lướt sóng lướt sóng lướt sóng hàng ngày nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ đơn giản thế thôi ạ bạn đặt ra câu hỏi là từ đầu năm đến bây giờ bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đơn giản thế thôi ạ bạn nhìn thấy điều gì trong tài khoản của bạn cái cảm xúc của bạn ra sao và bạn đang hành động như thế nào cái quan trọng là không phải là chúng ta kiếm được 10 20 phần trăm tại thời điểm này mà quan trọng từ đầu năm đến bây giờ chúng ta có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đấy là câu hỏi quan trọng nhất và từ giờ đến cuối năm bạn kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận chứ không phải là lúc này chúng ta có lợi nhuận nhưng sau khi thị trường nó gì ạ à, nó điều chỉnh thì toàn bộ lợi nhuận chúng ta lại biến mất nên ở đây cái cái từ quan trọng là đây là kịch bản kịch bản Dũng có thể đưa ra trong trường hợp nó vượt qua cái đỉnh này thì cái việc mà test chúng ta gọi là test kiểm tra kiểm tra cái đỉnh này một lần nữa trước khi chúng ta gọi là lắp gáp thế thì nếu kiểm tra sau khi hồi phục kiểm tra cái vùng này trước khi lắp gáp thì những cái cổ phiếu này nó cũng sẽ có kịch bản như sau ạ sau khi nó vượt qua đỉnh này nó vẫn bị giảm mà vậy nếu nó vượt qua đỉnh này thì có khả năng giảm hay không thì cái điều này chúng ta cũng không thể chắc chắn bởi vì rõ ràng khối lượng ở đây rất là lớn các bạn nhớ không ạ khối lượng ở đây rất là lớn lớn rất là lớn đúng không ạ mà cổ phiếu này vẫn chưa đi được xa đúng không khối lượng ở đây rất là lớn nên cái cổ phiếu này có thể nó vẫn kiểm tra lại cái đỉnh này vậy kiểm tra lại đỉnh này nó có đi lên được xa hơn hay không thì chúng ta lại cần phải có thêm thời gian để phân tích có thêm thời gian để đánh còn nếu bạn mà có nói rằng là các bạn mua ở vùng này và đến đây các bạn kiếm được 10 phần trăm rồi thì đó là cái các bạn cách của bạn bắt đáy nó không phải là phương pháp của DVD nó không phải là cách mà DVD đang sử dụng nên nó phù hợp với bạn thì bạn cứ dùng còn DVD là cái phương pháp an toàn gì ạ à? an toàn tỷ lệ rủi ro thấp nhất có thể bởi vì chúng ta không thể đầu tư một lần sau đó gì ạ à? sau có thể chúng ta thắng 5 lần 6 lần nhưng một lần chúng ta bị thua lỗ là chúng ta mất hết ok thế nên ở đây chúng ta thấy là vội nhưng là làm cái gì thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được chiến lược ở đây Dũng cũng có thể thấy rằng là bình thường chúng ta thấy là đây là cái gì ạ cái cả trong trường hợp cổ phiếu này thực tế chúng ta có thể mua cổ phiếu này vào điểm này các bạn có thể mua cổ phiếu này vào điểm này trong trường hợp nếu cái cổ phiếu này sau khi đi lên mà cho chúng ta một cái điểm mua mới ở đây tức là tích lũy lại cho điểm mua mới ở đây thì cái điểm mua sau này này là cái điểm mua cực kỳ an toàn một số chúng ta có thể mua sớm ở đây bởi vì tại sao chúng ta gọi là mua sớm ở đây bởi vì như khi mà quá trình rũ bỏ toàn bộ chúng ta gọi toàn bộ cái kênh chúng ta nếu chúng ta nhìn này nếu rũ bỏ toàn bộ cái kênh này hay chúng ta gọi là đây là SOW6 cái SOW6 này mà quá trình rũ bỏ mà khối lượng nó thấp và quá trình test cung này nó không tạo ra khối lượng thì cái điểm mua hồi phục này nó vẫn tạo ra chúng ta tiền nhưng cái này là cái phần mà Dũng gọi là mua sớm tức là mua sớm chiến lược mua sớm là chúng ta cần phải có những cái chiến lược rất rõ ràng chứ không phải là hôm nay chúng ta đưa một cổ phiếu mua sớm ngày mai chúng ta có thể gặp những cái cổ phiếu khác nên việc mà chúng ta nắm rõ được từng cái chiến lược trong cổ phiếu thì ngày mai uh, Dũng sẽ làm làm thế nào để chúng ta có thể nhìn nhận cái cổ phiếu ngành thép đặc biệt là Hòa Phát như thế nào để giúp chúng ta cái góc nhìn trong đầu tư đúng không ạ bao nhiêu bạn đồng ý là Dũng sẽ làm một video về phân tích để à, về triển vọng nhóm ngành cũng như là nhìn rõ xem là ngành thép nó sẽ phát triển như nào dựa vào những cái nhu cầu về thép trên thế giới dựa vào giá thép dựa vào giá quặng dựa vào nhiều thứ khác giúp chúng ta định hình được cái vĩ mô vĩ mô ở phía trước đó sau đó thì chúng ta mới đánh giá được cái xu hướng của nó có thể xu hướng này là xu hướng ngắn hạn thì chỉ đầu tư ngắn hạn thôi có thể xu hướng này là trung hạn dài hạn thì đầu tư dài hạn thôi dựa vào gì ạ dựa vào những yếu tố về kinh tế vĩ mô dựa vào những yếu tố về gì ạ ngành nhóm ngành dựa vào những yếu tố về gì ạ à, cung cầu thì chúng ta có thể phân biệt xem là đầu tư lúc này chúng ta nên đầu tư mới giai đoạn đầu tư ngắn hạn thì chúng ta có thể là sử dụng những chiến lược ngắn hạn khi mà gọi là sóng hồi tuy nhiên thì trung hạn thì các bạn các bạn thấy rằng là bao giờ nó phải vượt qua cái xu hướng này này xu hướng nó phải vượt qua tất cả 200 120 ngày hoặc là 50 ngày thì lúc này chúng ta thấy là trung hạn đây là mới là trung hạn khi mà cổ phiếu bắt đầu nó bước vào này chúng ta nhìn thấy giá nó nằm trên bao nhiêu nó nền nằm trên 200 nó nằm trên 150 ngày nó nằm trên 50 ngày và nó đặc biệt nó nằm trên gì ạ à, 20 ngày thì điểm này mới gọi là điểm đầu tư trung hạn còn tất cả cái điểm từ đây đến đây chúng ta ở đầu tư ngắn hạn từ đây đến đây chúng ta vẫn là đầu tư ngắn hạn thôi ạ à. các bạn nhá tất cả quá trình hồi này chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn và những nhịp này chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn thôi còn sau khi nó củng cố một cái xu hướng trung hạn dài hạn thì lúc này chúng ta mới gọi là đầu tư dài hạn nên không phải là cổ phiếu cứ lao dốc mà chúng ta đầu tư thì chúng ta bảo chúng ta mua và chúng ta để đầu tư dài hạn thì cái này nó không mang lại giá trị cho đầu tư chúng ta thế thì ở đây chúng ta thấy là vậy khi mà các bạn xem Dũng phân tích toàn bộ cái góc nhìn về thị trường thì trong cái video này có một cái key mà Dũng muốn nói cho anh chị em đó là gì ạ đó là khi mà cái tỷ giá Dũng nhắc lại chúng là cái tỷ giá mà nó đang có xuống giảm các bạn nhớ các bạn là thị trường Việt Nam áp lực Việt Nam lãi suất tất cả mọi thứ hiện tại thời điểm này là tỷ giá nó là cái mà có thể tác động lớn nhất với thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì những cái điều này chúng ta bản thân là chúng ta điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam chúng ta không thể điều tiết được không thể điều tiết được ở dựa vào những yếu tố bên ngoài tại vì nếu mà tỷ giá tiếp tục tăng lạm phát tiếp tục tăng kinh tế Mỹ suy thoái kinh tế châu Âu suy thoái việc chúng ta đang là cái nước mở đang là cái nước mà chúng ta gọi là có quan hệ thương mại rất là rộng trên thế giới nên chỉ cần là những biến động mạnh của nền kinh tế thế giới là nó tác động ngược lại đến nền kinh tế Việt Nam nên việc mà gì ạ à, chúng ta ổn định được tỷ giá thì cái quan trọng là việc mà chúng ta bơm tiền ra đúng không ổn định tỷ giá thì việc mà chúng ta có thể bơm tiền ra bơm tiền ra để đầu tư công khi mà đầu tư công rồi thì những cái gì ạ à, cổ phiếu ngành gì ạ à, những cái cổ phiếu liên quan đến gì ạ à, ngành thép liên quan đến ngành đá chẳng hạn như là chúng ta có KSB nó sẽ như thế nào chúng sẽ làm một chuỗi video này để các bạn có thể nhìn được đây là KSB về KSB ở hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng là nó tạo ra đáy thứ nhất tạo ra đáy thứ hai còn việc nó tạo ra đáy thực sự ở đây không thì chúng ta lại cần phải phân tích thêm đúng không cần phải phân tích thêm đây là cái điểm mua của KSB nếu chúng ta nhìn thấy là đây là góc nhìn điểm mua của KSB nhưng về trên khía cạnh nào đó thì KSB nó vẫn chưa cho chúng ta cái động lực để nó tăng mạnh trong thời gian tới nên chúng ta chỉ biết cái điểm mua trong ngắn hạn thôi còn tiếp tục đi xa hơn thì chúng ta thấy là phía trên này là những cái cản ngắn nhưng phía trên nữa là cái cản rất là lớn nên để đảm bảo cho cái việc mà xu hướng trong chung dài hạn thì đây nó chỉ là xuống hồi thôi ạ và chung dài hạn thì các bạn cũng cần cần phải nắm rõ được là những cái xu hướng chung và dài hạn nó cần phải nằm trên cái xu hướng này ạ chúng ta nhìn đâu ạ đường 200 đường 150 đường 50 và đường 20 thì cái quá trình này chúng ta gọi là đầu tư chung và dài hoặc là ở đây chúng ta có thể nhìn với xu hướng trước đó thì một cái cổ phiếu chung dài hạn nó cần phải có một cái xu hướng rất là dài đây nên các bạn mua ở đâu cũng thắng mua ở đây thắng chúng ta mua thêm chúng ta lại tiếp tục mua thêm và chúng ta có thể tiếp tục mua thêm ở những điểm này chúng ta có thể tiếp tục mua thêm điểm này và khi cổ phiếu chạy nước rút thì chúng ta mới bán và lúc này chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong một cổ phiếu có thể 20 phần trăm có thể 50 phần trăm có thể một vài trăm phần trăm dựa vào từng giai đoạn cổ phiếu dựa vào các cổ phiếu đang ở tăng trưởng hay không ok thì đấy là cái gì ạ cái góc nhìn để cho các bạn thấy rằng là những cái thông tin tích cực như vậy nó cho chúng ta những cái biến nhưng về cơ bản thì những cái khả năng những cái đợt biến động rung lắc mạnh trong thời gian tới tức là trong tuần này có thể những đợt biến động mạnh rung lắc mạnh sẽ diễn ra theo các bạn trước khi mà Dũng phân tích cái tại sao nó có sự biến động rung lắc mạnh ở trong thời gian tới các bạn có thể nhìn về góc độ về cái biến động này các bạn có thể chia sẻ được không ạ Hello các bạn có thể chia sẻ trước khi Dũng phân tích về phần này trước khi phân tích về phần này thì uh, Dũng lại nhắc lại uh, với các bạn đó là gì ạ uh, chỉ còn uh, 3 ngày nữa thì Dũng có một chương trình uh, đào tạo hai ngày trực tiếp ở Hồ Chí Minh ở à, đây là chương trình mà cũng rất là lâu rồi Dũng mới có mặt ở Hồ Chí Minh à, sau những năm à, 2015 16 17 đấy là những cái năm mà Dũng thường xuyên có những cái chương trình à, à, hội thảo đào tạo Hồ Chí Minh à, tuy nhiên thì sau cái những năm hai năm dịch bệnh thì gần như là Dũng chủ yếu tập trung vào online À, xin cảm ơn bạn à, Nam đây là một trong những à, à, chuyên gia về gì ạ chuyên gia về bất động sản thì anh chị em nào ờ, quan tâm về bất động sản thì ờ, có thể ờ, vào kênh của bạn Phạm Văn Nam đây là một trong những đồng đội Eagle Kem của Cùng Dũng và một trong những cái chiến lược đầu tư rất hiệu quả trong bất động sản thì các bạn nào muốn hiểu sâu hiểu sâu và nắm rõ được về bất động sản thì đăng ký kênh của bạn Văn Nam à, xin cảm ơn Văn Nam thế thì câu chuyện đây là khi mà Dũng có những chương trình ở Hồ Chí Minh trong hai ngày tới cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ có nắm rõ được à, năm cái tư duy, năm tư duy trong đầu tư chứng khoán. Bình thường thì gì ạ? Chúng ta có cái tư duy đúng thì nó giúp chúng ta gì ạ? củng cố được cái niềm tin, giúp chúng ta có hướng đi đúng và đặc biệt là giúp chúng ta hiểu rõ rằng là tại thời điểm nào chúng ta đứng ngoài, tại thời điểm chúng ta thoát ra khỏi thị trường và tại thời điểm nào chúng ta thu gom cổ phiếu nên với, với việc mà tư duy đúng thì chúng ta giảm rút ngắn được cái thời gian giao dịch rút ngắn được cái sự rủi ro chúng ta đặc biệt là chúng ta có thể tìm kiếm được những cổ phiếu hàng đầu những cổ phiếu dẫn dắt những siêu cổ phiếu đặc biệt là từng giai đoạn khác nhau chúng ta nắm rõ được từng cái phân khúc thị trường có thể thị trường có những tập trung vào penny cổ phiếu penny đó là những cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu mid cap là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu phân khúc trung bình nhưng tuy nhiên có những lúc thị trường nó chỉ tập trung vào những cổ phiếu blue chip là những cổ phiếu vốn hóa lớn nên việc mà chúng ta lựa chọn những nhóm cổ phiếu nào trong từng giai đoạn nào, nào đó đấy chúng ta gọi là tư duy à, tuy nhiên thì cái việc mà cái công thức để thành công tuyệt đỉnh đó là cái bí quyết mà quan trọng nhất đối với chúng ta phần lớn mọi người trong thị trường chứng khoán mọi người đều có thể nghiên cứu về từng cái góc cạnh nào đó có một số thì tập trung vào nghiên cứu về phân tích cơ bản nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là dù các bạn phân tích cơ bản dùng phân tích về cổ phiếu đầu tư giá trị thì chúng ta chỉ đúng được 25% những chiến lược của chúng ta thôi ạ bởi vì những cái khi mà chúng ta phân tích cơ bản phân tích đầu tư những cái cổ phiếu tăng trưởng thì cái việc dòng tiền chúng ta không thể kiểm soát được dòng tiền của các cổ phiếu dòng tiền của các tổ chức dòng tiền à, mà thực tế họ có tham gia thị trường tài điểm này có tham gia hay không và cái điều quan trọng nhất là cái thời điểm tham gia khi bạn tham gia sai thời điểm thì bạn mất rất nhiều thời gian và việc để củng cố uh, yếu tố củng cố thêm cái cái cái việc mua đúng điểm thì chúng ta cần phải nắm rõ được phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật giúp củng cố thêm cái xu hướng cho chúng ta biết rằng là dòng tiền đang đi lên hay là dòng đi xuống chu kỳ thị trường đang gì ạ đang ở giai đoạn đỉnh hay là chu kỳ thị trường đang ở đáy ở chu kỳ thị trường đang ở giai đoạn tăng tốc hay là đang ở suy thoái và đấy mới là cái phần quan trọng để giúp chúng ta hiểu rõ được chúng ta đang ở đâu trong toàn chu kỳ tuy nhiên thì à, nếu các bạn có phân tích cơ bản tốt các bạn có nắm rõ được kỹ thuật tốt nhưng hai cái điều này nó chỉ đảm bảo cho chúng ta được được 50 phần trăm cái khả năng kết quả thành công hay không vậy nếu các bạn thấy rằng là chúng ta cơ bản tốt rồi kỹ thuật tốt rồi nhưng thực tế nó chỉ đúng được được 50 thôi cũng vẫn có 50 gì ạ à? 50 là là thẻ có thể thất bại ok xin cảm ơn Nam 50 có thể thất bại nên ở đây chúng ta thấy là có một cái cái phần mà chúng ta không thể thiếu được trong đầu tư đó là gì ạ à? cái cổ phiếu đó cái nhóm ngành đó nó đang gì ạ à? mạnh hơn hay yếu thị trường mạnh hơn hay yếu thị trường đó là phần quan trọng nếu cái nhóm cổ phiếu đó đang mạnh thị trường thì thị trường có thể có những thông tin tiêu cực thị trường có thể có những cái phản ứng tiêu cực nhưng cổ phiếu đó nó vẫn đi lên đây chính là cái gì ạ đây chính là một cái phần kỳ quan trọng để giúp chúng ta biết rằng là cái nhóm cổ phiếu đó nó thực sự đúng như cái tư duy chúng ta bản thân chúng ta có thể có những suy nghĩ thị trường nhưng thị trường nó luôn đúng các bạn ạ thị trường nó luôn đúng dòng tiền nó luôn đúng như thực tế chúng ta có thể yêu thích cổ phiếu nhưng dòng tiền không tham gia vào thì chúng ta có thể dẫn đến thất bại và điều cuối cùng đó là trải nghiệm các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn có phải trải nghiệm vậy làm thế nào để chúng có trải nghiệm trong đầu tư ạ thứ, thứ nhất đầu đơn giản nữa, các bạn có thể mua những cuốn sách để các bạn đọc rất nhiều cuốn sách của Mark Mini của Guillermo của những nhà đầu bậc đầu tư bậc thầy Lee Mo và nhiều nhà đầu tư khác các bạn có thể trải nghiệm từ những cái giao dịch thành công thất bại của vị các bạn các bạn có thể gì ạ à? à, chơi với những người thành công để học hỏi những trải nghiệm của những người thành công và nếu các bạn chơi được học hỏi từ những người thành công những người mà đã bị thất bại đã có những cái giai đoạn thất bại họ học từ những thất bại nhanh nhất thì cái trải nghiệm đó là gì ạ trải nghiệm đó là cái trải nghiệm mà các bạn cần phải học và đi nhanh nhất Dũng đầu tư hơn 14 năm kinh nghiệm và thất bại thì quá lớn trong thị trường nếu các bạn nên hỏi Dũng thì điều gì mà Dũng nhớ nhất đó là năm 2010 thời điểm đó thì khi mình mới tham gia vào thị trường thì gì ạ mình bị thất bại rất là nặng tuy nhiên thì sau quá trình thất bại như vậy thì mình nhìn thấy rằng cái việc mà trên thế giới đã có rất nhiều người sau thất bại họ học được những bài học của họ họ củng cố nghiên cứu về những cổ phiếu thành công nghiên cứu về những cổ phiếu thất bại của họ và họ học những trải nghiệm và quá trình học trải nghiệm từ những cổ phiếu thành công thất bại họ đã giúp rút ra và cho mình một hệ thống đầu tư của riêng mình thì trong chương trình này Dũng sẽ giúp cho các bạn 15 năm kinh nghiệm của Dũng để giúp cho các bạn nắm rõ được những cái trải nghiệm của Dũng trong quá trình đầu tư ở ờ, nếu các bạn nào à, đang có mặt ở đây ở đây là một chương trình mà hai ngày từ 8 giờ đến 8 giờ tối những cái trải nghiệm của Dũng những cái chiến lược đầu tư những tư duy đúng sẽ giúp cho các bạn ờ, hiểu rõ hơn về phương pháp đầu tư trực tuyến ok à, trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo thì các bạn có thể thấy ở đây ạ đây là một quá trình đi lên của thị trường Bởi khi mà các bạn thấy quá trình đi lên của thị trường chung thì cái điều gì chúng ta đang thấy đây rõ ràng là khối lượng có sự gia tăng nhưng giá không có sự gia tăng khối lượng có sự gia tăng nhưng giá không có sự tăng nên chính vì vậy nếu mà thì chị VN Index VN30 mà khối lượng gia tăng mà giá không có sự gia tăng thì cái khả năng gì ạ? khả năng có những điều chỉnh ngắn hạn ở đây là khá cao còn điều chỉnh như thế nào thì chúng ta chưa biết được nếu mà quá trình mà điều chỉnh chúng ta có thể bắt đáy ở đây thì cái việc mà chúng ta cũng không biết rằng là à, cái khả năng thành công của chúng ta như nào nên việc mà chúng ta thấy là cái xu hướng chưa rõ ràng dù là các bạn nhìn thấy đây là đỉnh ngắn hạn đây là những đỉnh ngắn hạn và cái việc vượt qua đỉnh ngắn hạn để tạo ra xu hướng ngắn hạn hay không trong một cái quá trình sideways gần đây thì rõ ràng chúng ta cần phải trong tuần này chúng sẽ phân tích cho chúng ta để chúng ta nắm rõ được cái việc củng cố cái niềm tin chúng ta là xu hướng ngắn hạn có tạo ra hay không hoặc là các bạn có thể nhìn thấy cái chỉ số VN Index đây là chỉ số cho chúng ta thấy rõ ràng là à, việc chỉ số VN Index là cái chỉ số chỉ số chúng ta thấy rằng là cái thực tế dòng tiền bắt đầu tham gia vào cũng đã đã có sự giảm sút và cái giá cổ phiếu cũng đang có dấu hiệu gì ạ không có sự gia tăng mạnh khi mà tiếp tục đi lên mà giá có sự thu hẹp như này thì có thể trong vùng này nó tạo ra quá trình tích lũy hoặc rung lắc rất là nhiều nên chúng ta thấy rằng là để đầu tư khi mà cổ phiếu lên đến vùng đỉnh này thì chúng ta đợi quá trình test lại trước khi chúng ta tham gia vào thị trường à, Dũng sẽ còn tiếp tục với chúng ta vào những video tiếp theo mong rằng các bạn sẽ thấy là à, việc mà khi quá trình đi lên mà cái giá có xu hướng giảm dần khối lượng có xu hướng gì ạ à, gia tăng thì cái nhiều khả năng cái sự điều chỉnh ngắn hạn có thể diễn ra còn mạnh mạnh hay yếu thì chúng ta cần phải tiếp tục quan sát trong thời gian tới và Dũng sẽ tiếp tục làm việc với chúng ta tiếp tục phân tích chúng ta với nhóm ngành đầu tiên là ngày mai chúng ta sẽ phân tích cái cổ phiếu Hòa Phát và nhóm ngành thép sau đó các bạn có những cái phiếu nhóm ngành nào cái cổ phiếu ngành nào thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới và nối chat Dũng sẽ gì ạ à? giúp cho chúng ta cách phân tích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 thì cảm ơn rất nhiều